Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu sóc đĩa Thì ngày hôm nay uh, mình cũng nhận được khá là nhiều uh, những cái phản hồi từ anh em uh, Có những anh em thì uh, đã chết uh, một hai chục, có những anh em thì cũng uh, chết đến vài trăm rồi Đấy, có những anh em bây giờ phải đóng lãi ngày lên đến cả 3-4 triệu một ngày uh, Rất là khó khăn cho anh em để kiếm được một cái số vốn bây giờ thì cũng khá là khó khăn đấy nói thẳng thì uh, khắc phục trong cái tình trạng uh, này thì thực sự thì bây giờ mình uh, cũng sẽ có một cái quyết tâm là muốn lập cho anh em một cái nhóm zalo rồi Đấy, để muốn lập cho anh em một cái nhóm Zalo kéo cơm gạo hàng ngày đỡ đần được những cái khoản chi tiêu trong gia đình anh em nhé. Thì uh, ok bây giờ mình sẽ ờ, vào bàn để kéo cái tài khoản này ờ, nó nhanh anh em ạ hôm nay thì mình ờ, cũng tối mình sẽ có việc tối nay thì mình chắc là cũng không kéo được cho anh em nào cả còn anh em nhắn tin đến thì mình cũng sẽ cố gắng để trả lời được cho anh em thôi ai cũng có không có việc cả mà anh em ok chắn tài anh em ạ cố gắng để giúp được anh em đến đâu thì mình sẽ à, giúp đến đấy anh em nhé thực sự thì cái này thì mình uh, giúp cho anh em thôi cái này thì uh, thực sự gọi là mình hoàn toàn giúp anh em miễn phí nhé không có bất cứ một cái khoản phí nào thu từ mình đến anh em cả đấy trong cái clip này thì mình cũng nói thẳng và nói rõ ràng cho tất cả anh em Đã, tất cả hoàn toàn là mình giúp cho anh em không hề có một cái khoản phí nào từ mình anh em nhé giúp đỡ anh em được đến đâu thôi tất cả anh em đều hoàn cảnh cả có ai hơn ai được cái gì đâu ok vào thì uh, lại bị đổi mái luôn anh em ạ Đấy. Uh, để mình uh, cũng nói lại cho anh em luôn nếu mà vào gặp những cái tay mà nó phải đổi mái như thế này ấy thì phải chờ chờ uh, 5 tay mái nhá mà thôi cái tài khoản này thì cũng uh, gọi là khá là ok rồi 12 triệu mà lên 21 rồi Đấy, đang ho khéo dịch rồi anh em ạ khổ quá Hà Nội bây giờ công bố dịch rồi một hai ngày nữa phải ọp đi kiểm tra lại sức khỏe giữ gìn sức khỏe còn kéo được cho anh em nữa vì ngày hôm nay mình cũng ờ, xin ờ, kết thúc cái video này sớm bởi vì ờ, mình cũng không ngồi chờ năm cái thay máy này nữa Đấy, thì cũng uh, chúc anh em uh, qua được cái đợt dịch này thành công cộng thêm với đó là sẽ an toàn để mà kiếm được cơm gạo hàng ngày cũng như đến với mình để về bờ được thành công Đấy. anh em nào đang xem video thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bảo soi cầu sóc đĩa qua được cái cơn dịch này anh em nhé đợt này cũng thấy uh, hơi hơi uh, sốt một chút Đấy. <laughs> có mệt trong người nên là chiều nay cũng xin phép anh em nghỉ Đấy, và anh em nhắn tin đến thì mình cũng vẫn trả lời bình thường vẫn check tài khoản cho anh em bình thường được thôi cảm ơn anh em đã theo dõi video của bảng soi cầu sóc đĩa